Cô về làm dâu gia đình anh đến nay cũng gần 5 năm, mọi chuyện ổn thỏa cho đến ngày cô phát hiện ra mọi sự cố gắng của mình tất cả đều vô nghĩa. Ngay từ ngày cả hai chưa cưới, cô đã ngầm đoán định được rằng mẹ chồng tương lai thật sự không thích mình một chút nào. Tuy nhiên, tình yêu của tuổi trẻ chẳng bao giờ chịu gục ngã. Có lẽ chính vì thế mà cô đã phải ôm mối hận mãi sau này. Ngày về nhà chồng làm dâu, lúc nào cô cũng cố gắng với hy vọng rằng một ngày rồi mẹ chồng sẽ chấp nhận mình. Cứ thế, thời gian trôi qua, suốt 5 năm trước khi nào cô được mẹ chồng thừa nhận trong chuyện này. Chính vì thế, cô thật sự thấy thất vọng vô cùng cho đến ngày mẹ chồng lâm bệnh nặng. Cô đã nghĩ có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của mình để làm vừa lòng mẹ chồng và khiến mẹ chồng hài lòng về mình. Bà lâm bệnh cần rất nhiều tiền để chữa trị, và cực kỳ tốn kém. Cô đã cố gắng làm việc, gồng mình lên để tìm cách xoay sở cùng gia đình chồng. Vì cô có nhiều mối quan hệ tốt hơn, nên đích thân đi vay suốt quá trình chữa trị bệnh cho mẹ chồng cả lửa năm trời cũng tốn kém gần 2 tỷ đồng. Cuối cùng thì kết quả chẳng có gì khả quan, chỉ có lém tiền qua cửa sổ mà thôi. Con gái bà cũng đi lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về ghé thăm mẹ chồng được một chút. Vậy mà lúc nào mẹ chồng chỉ tìm con trai và con gái chứ chưa bao giờ tìm con dâu. Rồi mẹ chồng mất, cô đã nghĩ rằng mình như vậy là quá tận hiếu rồi. Suốt lửa năm qua, bất cứ khi nào cô cũng là người dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc mẹ chồng nhiều nhất. Cô tin tưởng rằng cuối cùng cũng nhận được sự thương yêu từ bà. Nhưng rồi cuối cùng, ngày bà qua đời, bà chỉ để lại cho con gái 200 triệu, còn con dâu thì không có một đồng nào trong phòng bệnh viện có nhiều người biết chuyện ấy cũng thấy thương cho cô con dâu tận tình, tận hiếu. Ai cũng oán trách, chẳng hiểu sao mẹ chồng lại có thể như vậy. Chẳng lẽ bà chưa bao giờ động lòng trước tình yêu thương của cô con dâu và sự hy sinh mà con bé đã dành cho mình suốt những năm tháng qua. Thế rồi bất ngờ, anh chồng cầm theo một chiếc hộp nhỏ và nói Đây là thứ mẹ bảo anh đưa cho em Đây là gì hả anh? Anh cũng không biết Em cứ mở ra xem đi Cô mở chiếc hộp ra ở trong đó Có một tờ giấy và một chiếc chìa khóa Cô cầm tờ giấy đó lên rồi bắt đầu đọc Mẹ xin lỗi con, Hạnh à Con chính là cô con gái mà mẹ yêu thương nhất Và cũng yêu thương mẹ nhất trên đời này Mẹ xin lỗi vì đã luôn khắt khe với con suốt thời gian qua Cảm ơn con, cảm ơn con những năm tháng qua đã luôn chăm sóc cho gia đình này được êm ấm Mẹ đi rồi, đây là chìa khóa nhà, mẹ giao lại toàn bộ tài sản của mẹ cho con. Mẹ hy vọng con sẽ mãi yêu thương con trai mẹ, cháu lội mẹ. Cảm ơn con vì đã trở thành con dâu của mẹ. Vừa đọc cô vừa khóc lức lở, hóa ra ai cũng trách nhầm người mẹ chồng ấy rồi. Có lẽ có những con người có tính cách như thế, họ không thể nào nói được thành lời nên đành gửi những lời mình muốn nói vào giấy. Để đến một ngày